À, mình biết là rất là nhiều người à, Việt Nam hiện nay khá là quen thuộc với cả, cả các món ăn của Mexico như là tacos và các bạn có biết là chính vỏ bánh của tacos chính là tortilla không? À, và cái bánh tortilla này à, mình nghĩ là nhiều người không biết nhưng mà nó có rất là nhiều dưỡng chất như là vitamin B, carbohydrate, phosphor, kali à, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ làm à, nóng à, một cái tortilla nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải có một cái uh, chảo không dính uh, thông thường thì các bạn có thể uh, để khoảng uh, số 7 7 trên 10 uh, để có thể chảo có thể nóng được nhanh hơn ý sau khi bạn đã cảm thấy chảo nóng rồi thì bạn bắt đầu uh, ở đây mình có tortilla đóng gói uh, được bảo quản lạnh sau đó thì bạn sẽ lấy một cái ra và bạn uh, cho lên chảo ừ. thông thường thì uh, bánh có sẽ bốc hơi một chút nhưng mà uh, bắt đầu từ cái khoảng thời gian mà bạn nhìn thấy bánh bốc hơi bạn bắt đầu đếm tầm 20 đến 30 giây sau đó lật bánh uh, thì là bánh sẽ uh, được ngon và giòn trong trường hợp mà bạn nó uh, không nhìn thấy hơi lên thì uh, mình nghĩ là cứ đếm uh, tầm đến tầm 30 giây là và lật bánh là ok ok ở đây mình sẽ uh, các bạn có biết là trong cái quá trình làm bánh uh, tortilla thì uh, họ có cho thêm bột vôi bột vôi uh, dùng cho thực phẩm ý uh, để làm cho bánh đi tortilla làm cái bột nhào của của cái bánh này và nó giúp cho uh, xương của mình chắc khỏe này uh, giúp cho cái cấu trúc của xương uh, được uh, khỏe ok bây giờ mình sẽ lật nó nhé tầm 30 giây mỗi mặt thì sẽ là ok Ok, mình đã sẵn sàng rồi